Alo. Vâng, xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em đã một lần nữa quay trở lại với kênh cầu số số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì đồng hồ đã điểm sang đó là 18 giờ 35 phút rồi, buổi chiều tối thứ bảy ngày 29 tháng 4 nhé. Thì công việc của chúng ta thì cũng như mọi ngày thôi ạ, à, đó là sau khi bảng trả thưởng đã quay xong thì à, chúng ta hãy tiếp tục cái hành trình của mình đó là lên video tham khảo cầu kèo và chốt số dự đoán cho tất cả anh em cho ngày mai thì cũng khá đáng tiếc anh em ạ ngày 29 thì có tham khảo cho anh em 7 thủ 81 trong tủ 3663 nhưng mà chúng ta đã không hoàn thành rồi đầu 6 thì về 60 62 64 này để lại cho anh em con 63 không về thực sự khá đáng tiếc đúng không ạ còn đầu 8 thì có duy nhất có 82 thôi đấy 82 còn đầu 6 có 60 62 64 còn cái giải đặc biệt của chúng ta thì mình đã bắt cho anh em đó là chạm 5 và chạm 6 đúng không ạ chạm 5 và chạm 6 thì ngày hôm nay nó vừa nổ chạm 3 chạm 9 này tổng 2 nhé giải đặc biệt của chúng ta là 5 4 6 3 9 ngày hôm qua đến ngày 28 nhỉ tức là ngày 28 thì à, chúng ta có chiến thắng rất là rực rỡ nhưng mà bước sang ngày 29 thì chúng ta đã trắng bảng rồi là gãy cầu tiếc quá bởi vì là cặp 3663 thì mình bắt cho anh em theo cái đường cầu khác nếu như bắt theo cái đường cầu cặp 3553 của ngày 28 thì chúng ta lại đã chiến thắng đó là cặp 0330 của ngày hôm nay rồi nhưng mà mình lựa chọn cho anh em đường cầu khác bởi vì đường cầu đấy thì nó đang chạy 5-6 ngày rồi cho mình cũng sợ bị gãy nên mình không bắt cho anh em nhưng mà rất là đáng tiếc đúng cái đường cầu đấy là về cả cặp 0330 cặp 0330 thì theo cái đường cầu đấy anh em ạ còn cặp 3663 thì mình bắt cho anh em và tham khảo cho anh em đường cầu mới thì nó đã không hoàn thành rồi thật sự rất là đáng tiếc ngày mai thì mình sẽ nghiên cứu lại cho tất cả anh em đường cầu mới nhé đấy thì anh em theo dõi video bên mình rồi thì à, cũng vui lòng để lại cho bên mình một lượt like nhé cho dù anh em theo hay không theo chơi hay không thì cũng vui lòng để lại cho bên mình một lượt like được chưa ạ bên mình lấy cái niềm động lực cũng như là cái niềm à, vui và đặc biệt là bên mình sẽ cố gắng gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu đẹp và đường cầu tốt nhất mỗi ngày để anh em có thể lựa chọn còn tất nhiên là những con số ở trên video thì anh em à, vui chơi trả đá bia hơi thôi anh em không nên quá kỳ vọng vào những con số ở trên đấy nhé còn anh em muốn tham gia đường cầu kín thì cứ liên hệ zalo bên mình bên mình sẽ chốt số và tham khảo cho anh em những đường cầu kín đừng cầu ờ, chắc chắn là sẽ đủ và mang tới cho tất cả anh em những chiến thắng cho những ngày tiếp theo thì ờ, mình cũng xin thống kê lại một chút cái kết quả của cái giải ờ, lô tô nhé <clears throat> ngày nay thì đa số là cặp về khá là nhiều nhà cặp 0660 này 0770 này 0330 này 1991 ngày hôm nay nổ ba nhảy này đúng không ạ 1991 này 0660 0770 0770 cũng đổi cho anh em đó là một cặp này Đấy. đặc biệt là cặp 1991 ngày hôm nay đổi cho anh em ba nháy cơ khá là rực rỡ đúng không ạ ngày nay không có đầu số nào câm cả đầu một thì về mỗi con 19 nhưng mà đầu 9 về 91 hai nháy rồi đầu 7 đầu 8 thì về lần lượt 70 và 82 đầu 4 thì có 45 đấy là những cái đầu số thấp nhất ngày hôm nay ở những cái đầu số rực rỡ như là đầu 9 và đầu 2 đặc biệt là đầu 2 nhỉ Đúng hai chúng ta có 21, 23, 24 đủ hay nhấn vào con 29. Đấy thì kết quả thì cũng đã rất là rõ ràng cho anh em rồi và kết quả anh em đã biết rồi. Thì mình cũng chỉ là thống kê lại một chút và sau đó thì à, mình sẽ tham khảo cho anh em một đường cầu mới cho ngày mai nhé. Ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em một đường cầu mới. Đường cầu này thì bên mình cũng vừa mới nghiên cứu cũng như là vừa mới à, tham khảo được. Sau khi bảng trả thưởng đã quay xong thì anh em có thể là đồng đồng nghĩa việc là anh em có thể trùng cầu kết cầu anh em có thể vào cùng mình, không trùng cầu không kết cầu thì anh em dừng bước tham khảo nhé của chúng ta thì bắt đầu chạy từ ngày 26 tháng 4 cặp song thủ của chúng ta đó là cặp à, 5775 đúng không ạ cặp 5775 đấy thì kết quả trả thưởng cho ngày 27 tháng 4 này thì chúng ta có con 57 57 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 4.2 nhé đây anh em ạ vị trí giải 4.2 chúng ta có 57 này đấy được chưa tiếp theo nhé tiếp theo đường cầu này thì à, chúng ta có cặp là 0770 này 0770 này <clears throat> kết quả trả thưởng cho ngày à, thứ sáu ngày 28 tháng 4 chúng ta có con 70 này 70 chúng ta nên đổ ở vị trí đó là vị trí giải 3.6 nha anh em nhé ngay vị trí giải 3.6 đúng không ạ chúng ta có con 70 đấy thì tiếp tục đường cầu này thì à, chúng ta có cặp đó là 3553 <coughs> Đấy nhá anh em nhé cặp 3553 này Kết quả trả thưởng cho ngày à, thứ bảy Tức là ngày mình đang làm video cho tất cả anh em đây Thì chúng ta có con 35 35 chúng ta thì à, nổi vị trí là vị trí giải 3.5 nhé Vị trí giải 3.5 thì chúng ta có con 35 Đấy Thì à, như vậy là tiếp tục cái đường cầu này và tham khảo cho anh em cho ngày mai Thì mình sẽ bắt cho anh em và tham khảo cho anh em theo đường cầu mới sẽ là cặp 17 <clears throat> và 71 nhé 17 71 thì mình nhớ không nhầm đâu đó là 3 ngày rồi chưa ra thì phải anh em ạ 3 ngày cặp 17 71 này tham khảo cho anh em ngày 30 à, tháng 4 nhé cặp xong thủ lô này 17 71 dạ Đấy, cảm thấy cho ngày mai thì anh em có thể cùng cầu kết cầu anh em có thể xuống tiền cùng mình nhé có thể tham gia cùng mình nhưng mà đặc biệt là anh em vui chơi trả đá bi hơi cặp này thôi cặp này thì mình cũng vừa mới tìm hiểu cũng như là nghiên cứu được theo đường cầu kèo thôi cho nên là anh em phải chú ý một chút <clears throat> trong thủ là 17 71 này bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ 34 <clears throat> đầu đuôi thì mình nghĩ là ngày mai thì nó sẽ tập trung chủ yếu ở đuôi đầu đầu đuôi 9 và đầu đuôi 2 thì cặp

chủ yếu là chạm 2, chạm 9 và dàn rút gọn đó là 020, 2992, 23, 24, 26, 291, 95 và 98 nhé. Được chưa? Đây là những con số tham khảo cho anh em cho ngày mai ngày 30 tháng 4 năm 2023 rồi. Và anh em lưu ý nhé, trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền cho mình, không trùng cầu không kết cầu anh em dừng bước tham khảo nhé. Bên mình có Zalo chốt số đó là 0965146390, mình có để dưới phía cuối của cái video này thì anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp còn mỗi Zalo bên mình sẽ chốt số và tham khảo cho tất cả anh em những cái đường cầu kín và đường cầu có tỷ lệ đổ thành công cao nhất cho tất cả anh em được chưa và cuối video thì xin được chúc cho tất cả anh em có những cái ngày vui chơi nghỉ lễ thật là đầm ấm bên gia đình người thân và bạn bè và anh em đừng nhớ là để lại cho mình một lượt like và hãy đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như những con số mình chốt cho tất cả anh em mỗi ngày trên video nhé được chưa xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai